xì luôn hết thì bác thầy luôn không không cứ đánh nhà tôi đấy <coughs> con cá bát đĩa luôn là tôi chỉ ăn ngon ngày trắng đêm đen an toàn cầm tiền về tận nhà hàng con chẳng có lẻ hai anh chồng ai mở ba tiếng đấy ạ bịt ngay ai bảo ba tiếng nhá có lẽ à ơi mất tiền à <coughs> cày cầu người ta hai mét ăn mau nhiều cái bắt đầu bán ừ, bắt đầu bán bán bán nó sướng tay 4 tiếng nè rồi tôi hỏng rồi kiếm kết ra đi hết cái đồ trắng hai mét ba mét ba triệu còn đang tiền hai lệ tiền không mình bán một bốn mét chẳng thừa năm triệu cắt năm triệu rồi à. có được cái ba Maria. Quán tám mươi, tám triệu, tám mươi tiền kia, năm trăm. Đâu với nó ba đi ăn, ăn mặt quân. Đó, cắt cái quạt đi. Em với tay cắt quạt. đánh chó ra chẵn rồi đang đánh 10 mét thì đánh 10 nghìn đang đánh ở cái cầu thì đang ngon nhân tiền 10 triệu đấy nhìn rõ chưa này bảy triệu đúng không ai nhẹ 5 triệu nó cái thôi nhẹ thứ 5 triệu 5 triệu lắm rồi con gì cho năm triệu con nẻ những này mà lì chặt đầu em đi ba tiền giả chưa xin đồng anh sắp có chặn cho là tiếng là anh sắp phải lên anh được khát nước nói thế rồi toàn cái bài ca này chưa biết coi như khi đến chặn mình đến được đi bảy tiếng không 10 triệu cũng được 100 cũng được xoài nó lớp tất rồi bà mẹ 5 mét kèm chặn được nữa không xem đi cái mì anh đánh cầu cũng giàu cũng ăn, ăn cái cái đĩa khỉ bịt chậm chặn từ 5 triệu áo à, chặt tay chặn từ 5 triệu mình anh bảo hơi sợ bạc ăn cho chịu như này hơi giận bạc sợ hết nước mẹ đã thế rồi ừ. cân đỏ chai làm đỏ chai thì chậm từ hai triệu mẹ ăn cố hai triệu cuối này tặng rồi nên đỉnh à. à, ừ, chết chết hai đầu xuất, à, đấy hai triệu anh ăn anh chuột nếu mà nó vẫn được vị ba trắng nghe nếu mình giận bạc rồi nó vẫn đậu được vị ba trắng điển em không dần sắc nó gì cờ cái đâu đấy sập bà <laughs> vẫn sập bà đấm ra là ba sấp rồi cứ đánh đấm là ra ba sấp rồi chẳng vẫn là triệu đi rắn bằng bồ ăn cơm đi hơi thiếu máu ấy chặn xuống chặn xuống đi xuống tới đúng ngu ngác đi đánh lốt tiếng này tiếng này biết gãy cầu rồi cái thôi số vẫn ăn cho cái rồi chặn thường rồi chạy lên luôn mở ba luôn đây đếm dương ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mình đánh cho nó đẹp ba xong hết rồi biết chỉ là nó lên ba trắng là thường thường hết cầu không ai đánh bạc mà chả thế đã lên ba trắng cái là phải hết cầu rồi làm sao Đúng rồi, qua đánh đẹp bạc anh em khát nước lâu quá đừng ăn chùa anh em rồi thua từ nãy giờ giờ mới được tiếng còn trước sau rồi cũng tiền lại về tay tôi thôi đứng phát đứng thế Cái vẫn đùa 5 lít đấy 8 mét 15 triệu lên 15 triệu 500 Đấy rồi 8 mét rồi 100 rồi Hai cân Nhà thưa 5 triệu Đắt 5 triệu Vất 5 triệu chẳng Vất 5 triệu chẳng rồi nhà bà Đắt 5 triệu Nhà thưa 5 triệu nữa ai mất 5 triệu chẳng Đấy tôi lấy 15 triệu Xong chưa? mới Mời còn ai thì thiếu không không thừa cái trắng nghiệp nhập bạc đá mẹ rồi chẵn thừa 10 triệu chẵn thừa 10 triệu nữa đắp nốt 10 triệu nữa tiếng này đánh hai năm triệu mà đánh hai năm triệu ba tiếng này cái sập tiệm này sắp đôi sắp đôi amen sáu tiếng mì hả? Vậy cho hai tiếng chắc đủ Bịt này thế này đúng rồi này Anh thế rồi anh Tôi ăn cả hai mô à? đây, vâng, vâng. đấy là ba Đây là 5, kia 5 đấy, ra 10 10 10 là 3, 8, 16 15 thêm một triệu nữa 5 triệu 1, 2, triệu Chắc phải đứng vẫn nữa rồi dài này 20 mét này 15 triệu 16 triệu Đấy cũng 15 triệu Thì cái cái xong được cái này chắc rồi Lẻ thừa 30 triệu à, nhà thứ ba cái à, rượu à, chẵn thừa ba cái rượu xỉu tào con bậm là cái gì nhưng để làm xem kia nó mới là chẵn xong bây giờ nó phải làm à, gì làm thừa thiếu tí đã đúng được tiếng thứ hai đâu thừa thiếu cái gì mình tôi đánh một mặt đây cắt quần như lồn 8 triệu ai nữa đấy còn nhiều lắm cái kia chặn nước bát này đứng ờ, chống chống ế rồi đi đấy kết chặn lắm tiếng đánh to nhất trong đời 17 triệu yeah. 9 triệu đánh nốt 3 mét triệu thằng đánh tất tay dốc hết túi vào này rồi hết rồi chẳng vẫn thừa ba mươi triệu thừa ba mươi triệu mười triệu với à? anh đánh hai chục đúng không vì của anh này cũng 46 triệu tất cả điền xong rồi xong xong rồi đấy 50 triệu á còn ai anh nữa không cần má má chấp đôi bà điền ui giời bà điền tôi để yên từ từ mai đi ăn thành công rồi ra ba điền ô chết rồi tổng cộng 50 à 50 triệu tất cả 2, 3 Nếu quá ăn tất rồi Hết trong lòng mình 50 triệu Đúng rồi, à, cờ vâng. bạc xong rồi biến đi hết tiền rồi ở lại làm gì? Lại trực xin 500 với 1 triệu. Cho trăm về, đi về. Thấy bảo vâng. đến sòng này đánh mà thua vẫn được tiền về. Đấy là cái, chuyện câu chuyện hôm trước. Người 3 triệu mà